quý vị và các bạn sẽ nghe bài hát ngồi từ mạn thuyền nha Đến với tiếng hát Trần Thu Độ Xin lỗi quý vị Hát của ờ, ông Trần Văn Thụ Lê Văn Thụ à, Văn thủ gì đấy Không rõ ờ, nhà họ Nhưng mà biết tên à Cả nhà thông cảm nha Ta sẽ xem Kiều trưng Minh Chào cả nhà các bạn nhé ngồi rằng là ngôi tưới có mây màm thuyền mà ngôi tựa cũng a man thuyền ấy mấy đêm là đêm yêu hoàng ngôi rằng là ngôi tựa có chẳng là yên mặt mi đất đi cũng có cần gì là cắn nghìn non nữa cần gì sơn rằng là sơn thủy ơi có mấy điều ấy mình tôi là tôi nhắc chúng ra sơn rằng là sơn đi. thủy yêu mình thì là yêu mình giải trí trong hoa thử đã mình tay chẳng là thấy rào có mấy cùng tàn hay là tay giả có lắm cùng tàn ấy hè tánh rằng là tánh giáo có mấy cùng hà đàn hay là tây giáo có lắm cùng đàm tiếng tơ hà tơ tiếng mi chúc mi ở chậm là tiếng chậm lý thiết thi à hử la tây rằng là tây giáo có bi cùng ở đàn tay cha có lắm cùng đàn ấy mấy đôi là đôi nay em tay rằng là tay giáo có mấy cùng ở đàn dạ có lòng cùng đàn tiếng y tơ là tơ tiếng y chúng mi ở cùng có hà tiếng trầm hà là tiếng trầm lòng lý thiên y tha hỡi lá ơi làm cha

他还